Các bạn thân mến nhé, thì uh, tiếp tục cái video này thì uh, Sơn sẽ truyền tải lên uh, kênh cho các bạn xem về tất cả những cái khung cảnh mà trong cái đám cưới, đám cưới của người Giao tuyển khi uh, buổi tối mà bên uh, nhà trai đã đón dâu về rồi thì uh, bao gồm là bên nhà trai và nhà gái sẽ có những câu hát gọi là hát uh, giao duyên cũng như là hát uh, cảm ơn mọi thứ theo cái phong tục truyền thống của người giao tuyển. Và đây như các bạn quan sát thấy thì uh, trong đây thì đang có à, à hai cô gái của bên nhà trai và hai cô gái của bên nhà gái đang à, làm những cái nghi lễ theo phong tục truyền thống của người giao tuyển. Và ở bên dưới đây thì vẫn là đang có những cái mâm cỗ của các ông thầy và đại diện, ông thầy đại diện cho bên nhà trai vừa ăn cỗ vừa hát với nhau luôn. Em ơi, em cho anh hỏi là mọi người đang hát đây thì à, đang hát về kiểu giao duyên hay là hát đối đáp hay là như thế nào em có thể trả lời cho anh, à, anh và mọi người được biết được không? Đây chắc là hát đang hát uh, giao duyên đối đáp. Nghĩa là giao duyên đối đáp. Đấy, anh còn nghe nói là bảo là phải như là hát phải hát trả ơn rồi hát cảm ơn những thứ nữa đúng không? Thì cái đó thì đã hát chưa hay là đây mới chỉ là hát đang trong quá trình hát giao duyên thôi? Ừ, chắc là có nhưng mà kiểu em chưa không hiểu ấy kiểu ờ. nghe nghe như này thôi nhưng mà em cũng không hiểu được có nghĩa là em nghe này nhưng mà em cũng chưa chưa hiểu hết tất cả các cái thì kiểu như là lớn tuổi như này mới mới nghe được mới hiểu à có nghĩa là các cô các bà lớn tuổi thì mới hiểu hết rồi đúng không cho anh hỏi thêm một xíu là uh, bắt buộc là những bạn nhà trai hoặc là những bạn nhà gái thì sẽ phải có đeo thêm cái khăn đúng không thì em có hiểu về cái ý nghĩa mà đeo cái khăn ở đằng sau kia không ừ, đúng rồi em thấy có cái khăn kiểu có mấy cái khăn mấy màu kia kìa đó đây này như cái khăn này thì để mấy à. đi hát kiểu hát đi đám cưới này là phải có cái khăn đấy mới ba đình dồn đấy nối được trước cái quạt ba đình dồn à lúc hát thì mở, mở cái quạt ra rồi có nghĩa là cái cái chùm khăn đeo ở đằng sau lưng kia là sẽ có cái dây nối với cái quạt ở đằng trước đúng không và khi hát thì phải mở cái quạt ra vâng. à như vậy à sau Oh. đây như các bạn quan sát thấy thì phía sau lưng cô gái là sẽ có một cái chùm khăn như thế này và có một cái dây đeo để lối sang cái quạt như bên đây các bạn nhé đó khi hát giao duyên thì ờ, sẽ phải ờ, lối như vậy và phải xòe cái quạt ra còn đây là hai ờ, cô gái bên họ nhà trai đang cùng với cả một ông thầy và đang à, đối với cả à, hai cô gái bên à, họ nhà gái ở bên đây còn dưới đây thì chính là ông thầy của bên họ nhà trai này à, đây các thầy đang ngồi đây để hướng dẫn những câu hát đối và lắng nghe trẻ thì sẽ không hiểu được Đúng về rồi. cái, những câu hát đó cái ý nghĩa của nó cái ý nghĩa của nó nhưng mà những những cái câu hát đó thì vẫn là người trẻ này hát hay là phải là những người cao tuổi hát ạ có nghĩa là người cao tuổi bây giờ đang uh, cho người trẻ đang hát đây này à đang đang chỉ cho người trẻ chỉ hát đấy đúng không thế cái hát trả ơn cha mẹ các thứ thì đã hát chưa hay là vẫn chỉ đang quá trình hát giao duyên này thôi ạ ờ, thì nó cũng hát ghép vào giao duyên này hết à hát ừ, cùng ừ, vào đây luôn sẽ tổng hợp vào đây quá trình hát này thì sẽ, sẽ kéo dài một vài tiếng đồng hồ đúng dạ. tùy nếu mà do chủ nhà yêu cầu thì có thể là hát đến sáng hoặc là à. À, thời gian mà người ta quy định à, đến bao nhiêu tiếng ấy dạ. à. thời gian đấy thì sẽ phải kết thúc ấy. Dạ. là do các cụ à, quy định do các các cụ các ông bà quy định các bề trên thôi đúng không thế như ở nhà mình đây thì à, cái chương trình hát thì nó sẽ kéo dài đến tầm khoảng mấy giờ thì sẽ kết thúc ạ? chắc là tầm khoảng là 10 giờ đến 11 giờ tầm 10 đến 11 giờ thế thì vâng. cô dâu thì uh, buổi chiều nay thì tiếp khách ờ, đã uống nhiều rượu chưa à không uống à thế um, tối nay thì ờ, cô dâu có phải hát hò gì không chắc không đúng không chắc không chắc không hôm qua là hát ở bên nhà gái rồi đúng không cô này là trách nhiệm là là gì là thuộc là gì mẹ của cô dâu à mẹ của cô dâu mẹ của cô à, dâu. à mẹ của cô dâu đây cô dâu bên này đây đúng không đây đây là là cô dâu à vâng. đây là phù dâu chính hay là phụ phù dâu phụ phù em gái rồi của em gái rất là xinh các bạn ạ nhưng mà em gái có vẻ là đang e thẹn một cái điều gì đó À đúng rồi, thực ra thì cái thời tiết nó oi bức như này mà mọi người phải mặc lên mình cái bộ trang phục rất là nóng bức nhỉ Ra mà mặc suốt từ sáng đúng không? Cái này là cả cô dâu cũng mặc từ sáng luôn à? Mặc từ sáng mà chưa chưa cởi bỏ <laughs> Thế phải xong hết công việc thì mới được tháo ra nhỉ? Mà hình như anh thấy cô dâu đang có bầu đúng không? Có bao được mấy tháng rồi? 6 tháng rồi đấy cô dâu hồi đang có bầu mà phải khoác lên mình những bộ trang phục rất là oi bức trong à, cái mùa nóng này các bạn cũng kể ra thì cũng rất là vất vả cũng khá là mệt bây giờ thì à, chỉ còn lại là hai bạn của à, họ nhà gái nữa với cả thầy các thầy đang cũng đang hát nhưng những câu hát này thì chỉ những người có tuổi thì mới hiểu được còn những người trẻ gần như là sẽ không ờ, không không ờ, hiểu rõ lắm đâu các bạn ạ ở bên trong này thì như là có à, hai bạn nhà nhà trai này là đang tháo bỏ trang phục rồi à xong nhiệm vụ rồi hay sao mà xong nhiệm vụ bây giờ là không phải không phải hát nữa à thế là bây giờ là được tháo hết trang phục rồi à bây giờ chỉ tháo trên đầu thôi thế còn ờ, ở dưới là là tí nữa phải kết thúc thì mới mới ờ, à áo chưa được được tháo thế chỉ uh, Ờ, tháo mỗi ờ, cái quấn ở trên đầu này thôi cái quá trình à, hát giao duyên một hồi thì à, bây giờ là tiếp tục đến cái quá trình là à, cô dâu và chú rể có nghĩa là các con bây giờ sẽ mời rượu kiểu như ông bà bố mẹ để cảm ơn kiểu như là cảm ơn công sinh thành ấy. và đây ông thầy thì cũng đang đọc một số những cái cái kiểu như là cái phong tục gì đó của người giao nhưng mà mọi người giới trẻ gần như là sẽ không hiểu và những người có tuổi mới hiểu được bởi vì trong này thì nó toàn là chữ kiểu là chữ nho chữ cổ các bạn đó như các bạn quan sát thấy thì đây toàn kiểu những chữ nho thôi chúng ta sẽ không hiểu được cái này chỉ những người có tuổi mới hiểu được thôi chú rể thì đang ngồi đây rồi và cả cô dâu cùng với cả mấy à, bạn phù dâu phù phù dâu à, bên nhà gái nữa đấy ở bên à, nhà trai thì có hai bạn đã bỏ khăn ở trên đầu bây giờ bỏ khăn đỏ và đang đội một cái khăn đen thay đổi trang phục một chút và đây tiếp tục đây là mâm rượu để trong quá trình các con sẽ mời ông bà bố mẹ mọi thứ Dạ, sẽ bưng những cái bát rượu này đi mời à, các bậc uh, bên trên các bậc bên trên để uh, cảm ơn đấy là theo cái phong tục của người uh, dân tộc giao thì bắt buộc là phải như vậy dạ à đấy phải à không du à hai ơi hai này còn nãy giờ giờ giờ cái này đỏ như cái tổ trang thì nó còn còn còn ai được còn có cái có cái tổ đá còn còn còn một mâm rượu này sẽ rót ra những cái bát như thế này các bạn nhé Đó, bát rượu để uh, mời các uh, bậc bề trên để cảm ơn hay lời cảm ơn các kiểu con cháu cảm ơn đúng không chú rẻ Thế là chú rể với cô dâu cảm ơn tất cả các tiền bối. À, có nghĩa là, có nghĩa là chú rể cô dâu là cảm ơn tất cả các bậc bề trên chị, cô dì, bác với cả trong trong gia đình trong họ luôn trong gia đình trong họ nhà mình ấy à như vậy Chắc. Jangan nunggu lah. Kalau ni kena dia mat, ni tu tak dia. Nếu mà đẹp đang nó cũng rút thì ra hết đi à, không phải không phải. Ủa, nó cũng thế à? Này.

Đây là quá trình à, mấy chị em à, hát giao duyên à, khi làm một cái gọi là cái lễ là mời rượu các thứ, cảm ơn các thứ xong rồi bây giờ vào nghỉ ngơi trong ngày đúng không? Nát nữa lại ra hát tiếp. Thế nào? Dạ, Đấy, bây giờ này tiếp tục rồi à? Này bây giờ tiếp tục ra hát rồi đúng không? Đó, bây giờ thì uh, lại bắt đầu cầm quạt và đeo khăn đây đeo những cái khăn như thế này và có cái dây lối lên sang qua vai để uh, cho sang uh, cái quạt như thế này và bắt đầu hát giao duyên tiếng hát của các bạn đấy kiểu như là hát âm ngậm ở trong mồm đấy các bạn kiểu gần như là không không hát như là bình thường như mọi người vẫn thường đi hát uh, karaoke hay gì đó đâu mà gần như là nó mang cái, cái kiểu như ý nghĩa kiểu như hát du, đó nghe nó rất là nhẹ nhàng à cái đây là lễ kiểu tiếp là phái đoàn đại diện cho tiếp các bạn bên cái là sang hai cháu là đón tiếp vâng có nghĩa là vâng thế là cái hát trong một hai đôi là chuyển sang là kết thúc không vâng có nghĩa là cái thủ tục này là hai bạn đại diện cho bên nhà trai đang đón tiếp các các ông các chú bên phái đoàn bên nhà gái và sẽ ngồi ờ, uống rượu sau nói chuyện với nhau Đến xong ờ, ờ, còn các bạn trên này thì vẫn là đang hát chúc phúc giao duyên dạ vâng thế xong cái màn hát giao duyên này cũng là kết thúc rồi ạ vâng, vâng. dạ vâng dạ để dạ vâng ạ cháu cảm ơn chú ạ đó theo như lời của chú ở bên phái đoàn nhà gái thì đã nói rồi bên à, phái đoàn nhà trai sẽ à, cử ra hai người để uh, tiếp đón và có những ly rượu để mời bên uh, phái đoàn nhà gái và sau khi uh, uống rượu rồi chúc mừng chúc phúc cho nhau thì sẽ kết thúc chương trình uh, lễ thành hôn của đôi bạn trẻ người uh, giao tuyển các bạn nhé đây là mấy chị em thì là bên nhà trai nhỉ phải à, nhà, nhà trai hay nhà gái nhỉ à, hai chị em nhà bên nhà gái thế xong là cái chương trình uh, hát chúc phúc giao duyên các thứ xong thì bắt đầu là cô dâu cũng mới được phép là cởi bỏ uh, những cái ờ, bộ áo trang phục này đúng không bây giờ cứ ngồi đợi này thôi <laughs> thế là xong thì mấy chị em ở bên nhà gái thì có ở lại đây không hay là uh, xong công việc thì sẽ về luôn Xong công việc là cũng quay về luôn Ồ, mặc dù kể cả là đêm muộn thì cũng về Chứ không ở lại bên nhà trai nữa à, như à, cô dâu này đi, sang bên nhà trai này Thì người ta hay kiêng không ở đây, không ở lại đây Phải quay à. về bên nhà gái Ừ Đấy, bây giờ phải, mà hai nữa thì tốt nhất là mình nên về bởi vì chồng mình còn đang đợi ở nhà mà vâng. <laughs> đúng không à thế chồng của của của em thì hôm nay có sang đây không không sang à em đại diện uh, đi làm phù dâu đúng không phụ phù dâu à không em phụ ờ, cô dâu phụ cô dâu vâng, trang trí phụ gọi là phụ của phụ phù dâu ấy hay gì đấy mà đúng không cô dâu à? phụ cô dâu luôn vâng, vâng. à để trang trí những cái trang phục cho cô dâu này à thế là nhưng mà cái trang trí những cái trang phục cho cô dâu này thì chỉ cần một người thôi hay là phải có hai ba người lớn tuổi một tí biết làm thì em nhờ họ hộ làm cũng được ạ à thường thường thì à, những người lớn tuổi thì họ làm thì nó nhanh hơn đúng không vâng. bởi vì là người ta cũng biết cái kiểu cách làm rồi ừ, họ biết cách làm ừ. mình à, trẻ thì à, đôi khi là mình cũng nhiều cái mình quên mình với vâng. hai đứa mình chưa biết đúng không em vâng. Rồi, bây giờ hai chị em lại cứ chịu khó ngồi đây <laughs> đợi các chị với các ông bà ngoài kia chuyện trò các thứ xong thì là tháo trang phục luôn cũng mệt đấy nhở cô dâu thì đang có bầu nữa rất là mệt vừa hát vừa uống rượu luôn các bạn đồng ngày đám cưới của người uh, dân tộc giao này thì họ sẽ phải uống rượu rất là nhiều Hiền quá à Không không được Chứ cũng qua đây Coi đường ngành Cô không phải đủ ăn Không phải đủ ăn

là tất cả à, gia đình à, bên trai và bên gái thì à, cũng đang ngồi uống nước và chờ đợi mọi người ở trong nhà đang hát giao duyên, hát chúc cho nhau những cái lời chúc, những lời chúc phúc và các ờ, đại diện nhà trai nhà gái thì vẫn đang ờ, mời nhau những chén rượu, những ly rượu. Và chắc có lẽ thì Sơn cũng xin phép được kết thúc video này tại đây các bạn nhé. À, cái quá trình hát giao duyên này thì còn kéo dài thêm rất là nhiều tiếng đồng hồ nữa Có thể là đến tận sáng luôn Vậy là một chương trình nó cũng khá là dài rồi Và cái video của Sơn thì cũng khá là dài rồi Và bây giờ thì chắc là Sơn ờ, xin phép được kết thúc video tại đây Sơn à, xin chào mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong những video tiếp theo nhé